Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin với tiêu đề Trung Quốc cảnh báo Mỹ không thể làm Việt Nam thay đổi chính sách quốc phòng 40. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 1 tháng 8 có bài bình luận khẳng định chuyến thăm vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và chuyến thăm sắp tới của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam không thể khiến Hà Nội nhích lại gần hơn với Mỹ và không thể làm thay đổi chính sách quốc phòng 40. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam công bố hồi năm 2019 xác định Việt Nam theo đuổi chính sách 40 bao gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Theo Global Times, trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội hôm 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Tuy nhiên Hà Nội đã không đưa ra một phản ứng nào rõ ràng. Điều này cho thấy Hà Nội miễn cưỡng nâng cấp quan hệ với Washington giữa những sự không chắc chắn trong tình hình trong và ngoài nước và trong bối cảnh không có tiến triển thực sự nào trong quan hệ song phương Mỹ-Việt, bài bình luận trên Global Times đánh giá. Cũng theo bài bình luận, việc cân bằng trong quan hệ giữa các cường quốc là lựa chọn thực tế nhất đối với Việt Nam trong tương lai, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Việt Nam cần môi trường phát triển và hòa bình để có thể chống dịch và ổn định kinh tế. Thực tế Việt Nam cần sự trợ giúp của Trung Quốc để vượt qua những khó khăn về kinh tế. Sẽ không có lợi cho Hà Nội khi cùng với Washington và phương Tây gây rắc rối liên quan đến tình hình Biển Đông, bài bình luận cảnh báo. Trong chuyến thăm mới đây tới ba nước Đông Nam Á bao gồm Singapore, Việt Nam, Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về những đòi hỏi chủ quyền quá đáng ở khu vực Biển Đông, đồng thời khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ các quốc gia khác trong khu vực để bảo vệ các quyền lợi của mình theo luật quốc tế. Hôm 30 tháng 7, Văn phòng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris ra thông báo cho biết Phó Tổng thống Mỹ sẽ sang thăm Việt Nam và Singapore trong tháng 8. Mục đích của chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với hai quốc gia đối tác thiết yếu của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Mỹ sắp thăm Việt Nam, cơ hội mới liệu có bị bỏ lỡ một lần nữa Cánh cửa hẹp hướng đến một tương lai khác biệt đã không mở ra cho Việt Nam năm 1946 khi Tổng thống Harry Truman giữ im lặng với các lá thư thỉnh cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bối cảnh lịch sử từ đó đến nay đã thay đổi. Các đời Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo Việt Nam suốt 26 năm trở lại đây dường như đang cố gắng tạo dựng lên cái tương lai khác biệt ấy. Chứng kiến thiện trí chủ động đến từ phía chính quyền Biden-Harris, giới quan sát tự hỏi – liệu tứ trụ mới Việt Nam sẽ đáp ứng ra sao các chủ động này từ phía Hoa Kỳ. Cả khu vực Đông Nam Á như chảo dầu sôi và thế giới trong đó cạnh tranh Trung Mỹ đang bị đẩy tới đỉnh điểm. Chăm chú theo dõi cuộc hôn nhân vì lợi Việt Mỹ đang vào hồi cao trào. Từ chuyến thăm của Austin, Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Nhà Trắng vừa ra thông báo Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sắp thăm Việt Nam và Singapore vào tháng 8 tới trong khuôn khổ chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ hai đối tác quan trọng ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ có chuyến thăm riêng rẽ đến Việt Nam – tuyên bố về chuyến đi của bà Harry được cố vấn kiêm phát ngôn viên chính của bà Harry là Simon Sanders đưa ra cuối tuần trước. Tuyên bố còn cho hay Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris lâu nay đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại quan hệ đối tác toàn cầu và giữ an ninh cho quốc gia của chúng ta và chuyến thăm sắp tới tiếp tục cho công việc đó làm sâu sắc thêm cam kết của chúng ta ở Đông Nam Á. Trong chuyến công du sắp diễn ra, Tuyên bố cho biết thêm bà Phó Tổng thống Mỹ sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo của hai chính phủ Việt Nam và Singapore về các vấn đề mà ba bên cùng quan tâm, bao gồm an ninh khu vực, sự ứng phó toàn cầu đối với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và nỗ lực chung của ba nước nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế có nền tảng là luật lệ. Tin Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ sớm thăm Việt Nam có lẽ là một trong những thỏa thuận nổi bật mà Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã loan báo trước tuyên bố nói trên một ngày, tức là đúng vào hôm 29 tháng 7, 2021, sau khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến chào xã giao ông tại Phủ Chủ tịch. Trong cuộc tiếp ấy, ông Nguyễn Xuân Phúc nói ông mong chờ chuyến công du tới đây của bà Harris, tuy không cho biết thêm chi tiết. Một vấn đề khác cũng được bàn tới trong buổi tiếp xúc nói trên là triển vọng nâng cấp quan hệ đối tác và cách đặt vấn đề từ mỗi phía. Làm thế nào để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện hiện nay tiến tới đối tác chiến lược? Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc mà ông Astin cho là rất vinh dự và cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính mà ông đánh giá là rất long trọng, các nhà lãnh đạo đã điểm lại các mối quan hệ song phương bền chặt Hoa Kỳ cam kết ủng hộ một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và độc lập. Tuyên bố này không mới nhưng đi đôi với lời nói là việc làm. Khi Mỹ mang 5 triệu liều vaccine Moderna cùng với 20 triệu đô la viện trợ Việt Nam chống Covid-19, xúc động biết bao khi ông Austin nói với ông Phúc Chúng tôi muốn tiếp tục hỗ trợ theo nhiều cách khác. Chúng tôi không có ràng buộc điều kiện gì cả. Đây là chuyện bạn bè giúp nhau khi cần kíp. Động thái nói trên đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia tặng nhiều vaccine nhất cho Việt Nam. Ngoài ra, trong kế hoạch của chính quyền Biden chia sẻ 80 triệu liều vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia được ưu tiên nhận trực tiếp hoặc thông qua cơ chế COVAX. Sự hỗ trợ kịp thời của Mỹ đối với Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam đang phải đối phó với số ca nhiễm tăng kỷ lục, hy vọng sẽ giúp tăng cường lòng tin và thắt chặt hơn hợp tác giữa hai nước tính cấp thiết về chiến lược. Kết thúc hai ngày ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang vì sự đón tiếp nồng hậu và buổi làm việc hiệu quả. Mối quan hệ đối tác mà ông Austin cho là bắt nguồn từ giao lưu nhân dân bền chặt và cam kết tiếp tục của hai bên trong việc giải quyết các di sản chiến tranh một cách có trách nhiệm, được ông nhấn mạnh thêm trên Twitter. Trên hết, tôi muốn nói tới tính cấp thiết về chiến lược của quan hệ đối tác tính cấp thiết về chiến lược của quan hệ đối tác hay đó chính là quan hệ đối tác chiến lược chúng ta còn phải chờ cho đến khi có thông cáo chung về kết quả từ chuyến công du Việt Nam của bà Phó Tổng thống Harris vào tháng 8 này thì mới rõ. Trong quá trình thăm Việt Nam của ông Austin, Hà Nội chắc chắn đã được giải thích về khái niệm răn đe tích hợp, cũng như biết rõ Mỹ cần ASEAN đến mức nào trong cấu trúc FOIP, Ngược lại, cái vị thế trong tranh của Việt Nam, phía Washington cũng có dịp cân đong đo đếm khá kỹ. Chẳng phải ngẫu nhiên suốt từ khi đặt vấn đề chính thức cách đây 4 tháng với đại sứ Hà Kim Ngọc, người trên danh nghĩa đại diện cho chủ tịch nước tại Washington, cả chủ lẫn khách đã chăm chút đến từng chi tiết cho các chương trình chuyến thăm. Đúng vào ngày 29 tháng 7, lúc tướng 4 sao Lloyd Ray Austin rời Hà Nội, Đô đốc Carl Schultz Tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ tại cuộc họp báo trực tuyến cùng ngày cũng lại nhấn mạnh trước truyền thông Mỹ và quốc tế về tầm quan trọng của Việt Nam trong vùng. Vị đô đốc hải quân này cho biết ông đã gặp một số lãnh đạo Việt Nam và nhận được cam kết Hà Nội sẽ sử dụng những tàu mà Hoa Kỳ viện trợ phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Việt Nam trong khu vực. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ. Ông rất háo hức xem Việt Nam sẽ sử dụng ra sao những tàu mà Hoa Kỳ đã viện trợ trước các mối đe dọa trong khu vực. Điều khá thú vị là chính tùy viên quân sự Hoa Kỳ tại Hà Nội, Thomas Stevenson, trong chuyến thăm của sếp lớn, đã bày tỏ lập trường cảm thông với chính sách quốc phòng 40 và một níu của Việt Nam. Theo đại tá Thomas Stevenson, đó là cách Việt Nam tạo ra khuôn khổ đóng góp cho đối thoại hiệu quả để quản lý tranh chấp hiệu quả không gây xung đột. Vị đại tá này lấy lại thông điệp trong chuyến thăm của Bộ trưởng Austin, cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều nhất trí. Không ai yêu cầu các nước trong khu vực phải chọn phe, thay vào đó kêu gọi các bên hãy lựa chọn và củng cố hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Những khúc mắc phía trước nếu như chuyến công du của ông Lloyd Austin nhằm tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ với cả ba nước Singapore, Việt Nam, Philippines cũng như cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực. Theo như thông cáo ngày 19 tháng 7 của người phát ngôn của Bộ Quốc phòng John F. Kirby, thì chuyến thăm tới đây của bà Harris càng chứng minh Việt Nam và ASEAN là một thiết yếu trong kiến trúc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở FOIP của chính quyền Biden-Harris. Nhìn từ Việt Nam, các nhà quan sát sẽ thống nhất với nhau lại một cơ hội lớn nữa sắp đến với đất nước có gần 100 triệu dân, mang trong mình cặp gen cảnh giác, dám chống lại thế lực bành trướng phương Bắc. Cặp gen này vừa thuần phục vừa cảnh giác và trong trường hợp chẳng đừng thì sẵn sàng chống trả, đã được đúc kết từ trong lịch sử cả hàng ngàn năm. Mỹ cần một Việt Nam hùng cường như thế và một Asia có vai trò trung tâm trong khu vực để đối phó với dã tâm độc chiếm Biển Đông và ý đồ của Bắc Kinh lăm le lật nhào cái trật tự dựa trên nguyên tắc và luật lệ quốc tế, để thay vào đó bằng trật tự toàn trị bá quyền do Trung Quốc khống chế và chỉ huy. Đến giờ này thì cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ chẳng ai giấu giếm các đại chiến lược nói trên. Với Mỹ có thể tham khảo hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia – vai trò của Việt Nam đã được nhắc đến trong chiến lược này với tư cách là đối tác khu vực và quốc tế. Với Trung Quốc có thể chứng kiến các tuyên bố nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuộc thượng đỉnh giữa Trung Quốc với các chính đảng đầu tháng 7 vừa qua. Tại các sự kiện ấy, Bắc Kinh đã coi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979 cuộc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và vụ thảm sát trên đảo Gạc Ma năm 1988 là những cột mốc lớn trên con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bối cảnh ấy, từ phía Việt Nam, liệu quan điểm bất thành văn của một giới nào đó cho rằng nếu Việt Nam muốn hòa bình thì phải thần phục Trung Quốc, còn muốn phát triển thì phải quan hệ tốt với Mỹ, liệu có còn hợp thời? Cách đặt vấn đề như thế này trên thực tế là phi logic vì hòa bình là điều kiện để phát triển phát triển mới tạo tiềm lực để giữ vững hòa bình hai yếu tố này quan trọng như nhau và tùy thuộc lẫn nhau chưa nói quan điểm ấy là một sự đánh đồng trung quốc với mỹ nên chỉ chú tâm theo đuổi chính sách đu dây Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Phó Tổng thống Mỹ sắp thăm Việt Nam, cơ hội mới liệu có bị bỏ lỡ một lần nữa từ thời báo.di Berlin Cộng hòa Liên bang Đức Thu Phương xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.